dù sông trên giữ mãi câu ước thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này dẫu miếng đời nhiều lời dối gian ta vẫn mặc kệ thôi đã một ngày gọi là dù nghèo khó không nỡ bỏ rời nhau dù giàu sang vẫn giữ nguyên chữ tình vẫn một lòng mình là anh em muôn kiếp là anh em dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình xin một góc trong tim khắc tên của người anh em vẫn giữ một lời hứa và mỗi khi nào người anh em cần tôi tôi sẽ đến bên không chút do dự trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm nhiều lời dối gian ta vẫn mặc kệ thôi đã một ngày gọi là anh em mãi mãi là anh em dù nghèo khó không nỡ bỏ rời nhau dù giàu sang vẫn giữ nguyên chung tình vẫn một lòng mình là anh một kiếp là anh em dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình xin một góc trong tim gác tên của người anh em dù đời ra sao vẫn giữ một lời hứa và mỗi khi nào người anh em cần tôi tôi sẽ đến bên không chút do dự trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em đừng vì lời dài mà để đánh mất hai từ anh em dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình xin một góc trong tim khắc tên của người anh em dù đời ra sao vẫn giữ